nói thêm về cái uh, hai cái dòng máy dầu nữa là dòng máy 178 chuyển hướng này nó cũng rất là ờ, <coughs> tiện cũng giống như cái dòng máy xăng ấy, nó thuộc số thì nó cũng đều thiết kế giống nhau Đấy. còn về <coughs> còn về cái tay côn tay ga thì, thì đều vẫn đều giống như những cái máy cũ lần trước Đấy. cái này có nó có đấy là về cái dòng máy uh, à, 178 nó thiết kế là nó gọn nhẹ hơn rất nhiều so với cái dòng cũ cái uh, cái trục cái trục 17 cái cái trục này này trục máy 178 ngày trước là trục 32 bây giờ người ta dùng thiết kế dùng uh, trục 23 trục nó rất là gọn nhẹ để mà xuống làm việc thì nó cũng uh, do động cơ là rất khỏe cho nên là về cái khả năng công suất làm việc nó rất là đạt hiệu quả rất là cao còn có thêm về cái máy 173 không chuyển hướng này chưa một tí chạy một tí về dòng 173 không chuyển hướng này nó có một số cải tiến về cái à, về cái lốt cái tôi lốp đôi bánh này này là về cái bánh này nhá thì lúc mình chạy trên đường nó sẽ có nó, nó sẽ có cái chuyển hướng là 90 độ đấy. đấy ở cái trục bánh nó có một cái vòng bi để ừ, tạo cái chuyển hướng chạy ở trên đường lúc mình chạy trên đường thì nó sẽ rất là tiện trong lúc ừ, quay đầu quanh đầu các thứ đấy đây là cái vòng bi ờ, ở trục bánh này, này cái này nó sẽ làm chuyển hướng cho cái máy này là với góc là 90 độ ngoài ra có ờ, còn thêm một cái nữa là về phần tay côn cái tay côn thì <coughs> nó có hai nấc ờ, bên công ty thiết kế ra hai nấc tay côn là nấc bên dưới này mình chạy ở trên đường thì mình sẽ bóp cái bên dưới này nó nó sẽ ừ, rất là tiện hơn và nó cũng là uh, cho chạy trên đường thì mình cũng không phải không phải dùng cái uh, uh, bóp nhiều không cần phải kéo khuôn nhiều còn uh, lúc xuống làm việc mình sẽ bóp cái cần bên trên này cái tay bên trên này sẽ nó sẽ đặt ừ, nó sẽ ép cái côn vào và chạy rất là tốt từ trên về lúc làm việc nói đôi chút về máy 186 luôn về cả dòng máy 186 thì nó cũng giống như 178 này nó giống như cái máy 178 chuyển hướng này kể cả chuyển hướng và không chuyển hướng về cái dòng không chuyển hướng thì toàn bộ trục bánh đều có cái vòng bi như máy 173 chứ hết là nó có góc ờ, góc chuyển hướng là 90 độ còn à, cái dòng máy mà máy 186 mà có chuyển hướng ấy, thì nó cũng như y như cái máy 178 này thôi thì cũng giống nhau cả ờ, nó chỉ khác với cái trục cái trục à, này là nó là trục 32 là trục to hơn vì cái động cơ 186 nó rất là khỏe nó tải rất là mạnh cho nên cần phải dùng cái trục to đấy vẫn phải dùng, dùng trục to giới thiệu với bà con đang ờ, đang lấy máy đi chạy thử ở trong buôn ờ, lương nghệ an đây là một cái bãi đất mà người ta chuyên để trồng ngô Đây là dòng máy ờ, dầu 178 có chuyển hướng rất nhẹ nhàng rất hiệu quả luôn kết quả từ sáng nay đến bây giờ đã được ờ, hơn một nửa nhưng mà chưa xong đây chỉ là mới mới một lượt đầu thôi